Em là Trần Bích Hạnh và sinh năm 1987 để chúng ta tiện xưng hô. Đây được gọi là cái dòng sản phẩm phễu. Sản phẩm phễu là sản phẩm phải vô cùng tốt, siêu siêu tốt và ai cũng sử dụng được. Và cái sản phẩm này mà lại còn phải rất rẻ nữa mọi người nhá. Đây là sản phẩm đạt đủ tiêu chí. Đây gọi là men vi sinh, men vi sinh, bioactive men trong cái men này nó có hai chủng lợi khuẩn một là chủng dành riêng cho tiêu hóa ổn định tiêu hóa còn một chủng là dành riêng cho việc đi kháng khuẩn kháng virus và làm cho tăng miễn dịch cho cơ thể thì đó được gọi là men vi sinh đây là cái chủng men hay được gọi là cái sản phẩm quốc dân từ em bé 5 ngày tuổi từ em bé sơ sinh 5 ngày tuổi mọi người nhá cho đến người lớn, người già, bà bầu, trẻ em không phân biệt một ai cả Ai cũng sử dụng được cái sản phẩm này Và cái điều đặc biệt nữa là như này Cái sản phẩm này được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Duy Kháng của chúng ta phát triển trên cái dòng men này Dòng men này thì có mặt trên thị trường Việt Nam được 30 năm rồi Từ năm 1992 Nghiên cứu phát triển cho đến bây giờ Mọi người nha Được 30 năm rồi Thì sau 30 năm lưu hành trên thị trường thì các phản hồi và các cái nghiên cứu các các ý kiến đưa về cho chú thì chú đã cải tiến được lên cái dòng men này cái dòng men này này thứ nhất thứ nhất là cái chủng casei chủng lactobacillus casei ở trong này nó hỗ trợ vô cùng tốt cho tiêu hóa cái thứ hai nữa là cái chủng rhamnosus mọi người biết không trong quá trình nghiên cứu cái bộ kit test corona 2 và chú có tiếp xúc với uh, cái đội lúc đấy là cái đội uh, cả người lớn và trẻ em gọi là bệnh nhân F0 của của của Vĩnh Phúc ấy thì có một vài em bé một vài em bé còn rất nhỏ thì chú xem cái mức độ tổn thương phổi cái cái cái phim chiếu phổi không bằng cái mức độ tổn thương do viêm phổi gây ra do viêm phổi mùa lạnh ở miền Bắc của ta gây ra thì chú có, có tìm hiểu thì sau khi xét nghiệm máu thì biết là à trong máu của những em bé này có hàm lượng kháng thể ranosuit rất là cao và một cái rất tình cờ là em bé nào trong số 6 em bé đó cũng đều đang bú mẹ đều đang bú mẹ và phân tích tìm hiểu trong sữa mẹ thì cái hàm lượng ranosuit này đang rất là cao luôn mọi người ạ Chính vì thế chúng chú đưa cái chủng Rhamnosup này vào Và mọi người biết không, trên thế giới có khoảng 900 đề tài nghiên cứu về cái chủng Rhamnosup này Có khoảng 900 đề tài Đó, thế thì, thế thì cái điều này nó rất là hay Bởi vì là khi chú đã đưa cái chủng men này vào đưa cái chủng Rhamnosuit vào cái sản phẩm này thứ nhất là cái con cái con này nó sống dai hơn cái con acidophilus của cái men cũ cái thứ hai nữa là nó đa dụng hơn nó sử dụng được cho rất là nhiều bây giờ những cái người bị trào ngược cấp mà uống nghệ thì nó phải đến 7 ngày sau cũng phải uống nghệ quy trình uống nghệ của chúng ta là 7 ngày nó sẽ nó sẽ đỡ cho đến khỏi nhưng muốn dừng ngay cái trạng triệu chứng khó chịu đó thì dùng cái men này và cái thứ hai nữa là táo bón này tiêu chảy này ngộ độc thực phẩm nhất là các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm ấy mà đau bụng hay là đêm hôm rối loạn bị tào tháo đuổi ban đêm ấy, uống hai lọ thôi êm ngủ ngon cả đêm luôn đó và cái quan trọng nữa là như này này ờ, những cái em bé những cái em bé mà mà mà bú mẹ ấy, thì nhiều khi hay bị rối loạn tiêu hóa bởi vì là bị phân chua phân sống do sữa mẹ hoặc là có những cái là do do, do mới ăn dặm chẳng hạn đó thế thì cái men này nó là cái men mà không mùi không vị rất là dễ uống rất là dễ uống mà lại còn có đa đa đa khách hàng nữa bởi vì như này một nhà gia đình bao giờ ông có ông bà cha mẹ con cái đúng không ạ thì một hộp này là 10 lọ một hộp men này là 10 lọ mà sử dụng rất là dễ thế thì ai cũng muốn ai cũng muốn phòng sẵn trong nhà bởi vì là không có ai mạnh miệng có thể nói được tôi không bao giờ tôi bị chưa bao giờ tôi bị ngộ độc thực phẩm cả đúng không ạ hoặc là chưa bao giờ bị rối loạn tiêu hóa chưa bao giờ bị tiêu chảy chưa bao giờ bị táo bón đúng không ạ rồi cái điều tuyệt vời thứ hai nữa là nếu như phụ nữ mang thai mang thai nhất là 3 tháng đầu mà sử dụng men này thì sẽ giảm cái triệu chứng nôn chớ do nghén cái thứ ba là nếu như chị em phụ nữ mang thai uống cái men này thì đã có đề tài nghiên cứu rằng cái con ranosut này nó đi qua được cuống rốn vào thai nhi và tạo cho thai nhi một cái hệ miễn dịch một cái đề kháng ngay từ ban đầu khi còn trong bụng mẹ đó thế thì sau này sẽ không phải lo lắng các vấn đề như là sởi chân tay miệng quay bệ hay là những cái việc uh, sốt virus hay nhất là có một hệ tiêu hóa vô cùng tốt luôn đấy là cái mà cái men này làm được mọi người hình dung không ạ và cái men này bây giờ đang được hơn 20 bệnh viện ở trên toàn Việt Nam đưa vào để để nghiên cứu lâm sàng và để để đưa vào điều trị đó thì cái men này này nó có một cái chức năng tiếp theo đó là tăng khả năng hấp thu của đường ruột nó cung cấp một cái hệ lợi khuẩn một cái vi sinh vật và vi sinh vào vào cái hệ vi sinh ở trong đường ruột đấy làm cho cái đường ruột khỏe mạnh hơn nó kết hợp cùng với cái nghệ điều trị tận gốc cái vi khuẩn HP luôn và nếu như mà em bé nào mà ăn uống tốt kém hấp thu sử dụng cái men này men này có thể kết hợp cùng nghệ để điều trị HP này có thể kết hợp cùng sâm tố nữ để điều trị viêm lộ tuyến tận gốc này có thể kết hợp với cả canxi để giảm nóng trong này hoặc là kết hợp với tất cả các cái loại thuốc bổ thậm chí là cả kháng sinh mọi người nghe nhá kết hợp được với tất cả các loại thuốc bổ thậm chí là kháng sinh để làm tăng khả năng đáp ứng thuốc của cơ thể hay là làm tăng hấp thu của cơ thể lên 20% còn tiếp tục nữa với những người mà đang trong quá trình xạ trị ung thư đang truyền hóa chất thì nếu như được cung cấp cái men này cung cấp cái men bioactive men này vào với chủng casey và chủng ramnosus sẽ làm giảm đi rất là nhiều cái tác dụng phụ của hóa chất và làm cho cái hệ lợi khuẩn trong cơ thể nó, nó chịu cái hóa chất đấy rất là tốt và không làm cơ thể mình bị đau nhanh đó cho nên cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà nhà nhà cần người người cần năm nay covid năm ngoái covid lên cái việc phát triển du lịch nó bị chững đi chứ còn nếu mà những cái người mà đi du lịch ngắn ngày ấy người ta bao giờ cũng phòng theo men tiêu hóa phòng theo bởi vì là bình thường không sao nhưng tự nhiên đi du lịch ăn một cái bữa hải sản nó quá lên ấy thì sẽ làm rất khó tiêu chướng bụng thì uống một hai lọ men đều cái là êm ngay đấy là cái điều mà chúng ta có thể làm được rồi